Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư. Rất vui gặp lại quý vị nhà đầu tư trong chương trình dành cho những quý vị có định hướng đầu tư chung dài hạn có thể kéo dài 3 năm, 5 năm hay 10 năm và luôn luôn coi à, đầu tư là một hành hoạt động mà đều đặn, duy trì lâu dài và là một kênh tích sản, à, kích giữ tài sản rất là tốt. Và chương trình này sẽ không phù hợp cho những anh chị mà có tầm nhìn ngắn, ngắn hạn à, nhỏ hơn dưới một năm. Tôi xin tự giới thiệu lại một chút thì tôi là Tuấn Hoàng 3P hiện đang là thành viên của ETFIN Việt Nam và chủ đề chúng ta ngày hôm nay đó là đầu tư gì trong thời đại biến động địa chính trị trong thời đại biến động địa chính trị này hiện nay thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các các bất ổn như là cuộc chiến nga và ukraine hay là gần đây nhất là uh, cái khu vực biển đông chúng ta đang rất là nóng giữa cuộc tập trận của trung quốc của Đài Loan hay là Việt Nam chúng ta cũng có thể có một phần đấy đó trong cái câu chuyện như thế thì à, có rất nhiều nhà đầu tư hay là rất nhiều khách hàng của Techfin có đặt câu hỏi rằng là thị trường như này thì liệu nó có ảnh hưởng gì không và nên đầu tư vào những tài sản nào có nên đầu tư vào vàng hay không vân vân thì trong cái câu trả lời ngày hôm nay thì Tuấn sẽ cố gắng trả lời một lượng kiến thức đủ anh chị có thể đưa ra à, tự phán đoán riêng cho mình ok thế thì à, trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 kênh đó là kênh tiền mặt trái phiếu cổ phiếu uh, và bất động sản cổ phiếu bất động sản thì Tuấn góp chung thành một nhóm bởi vì nó là những thông tin liên quan đến ờ, dòng tài sản mang tính rủi ro theo quan điểm chung của mọi người đó à, tiếp theo là vàng và cuối cùng là tiền điện tử tiền điện tử là một kênh rất là mới và chúng ta cũng sẽ cập nhật qua một chút ở đây thế thì chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử trong rất nhiều năm qua thì từ năm 1926 cho đến năm 2013 thì trong thời gian đó chúng ta sẽ thấy rằng là những kênh mà đem lại lợi suất tốt nhất đó là cổ phiếu đúng không ạ cổ phiếu đây thì có ờ, lợi suất của nhóm large cap tức là ờ, blue chip tức là những cổ phiếu mà vốn hóa lớn làm khoảng 10 phần trăm bị thấp hơn một chút so với cả nhóm small cap là 11 ờ, phần trăm rồi những cây khác thì nó thấp hơn rất là nhiều như là long term bond tức là trái phiếu này hay là tiền gửi này hay là tiền mặt này thì lợi suất nó thấp hơn rất là nhiều so với cả à, cái kênh cổ phiếu đúng không ạ đồng thời với đó thì chúng ta nhận thấy rằng là nhìn qua cái kênh large cap và small cap tức là cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cổ phiếu vốn hóa nhỏ có mức lợi suất cao hơn một chút so với cổ phiếu vốn hóa lớn ờ, nguyên nhân là bởi vì thế này cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì cái cái tài sản cái quy mô vốn hóa của nó mức rất là thấp nên cái khả năng nó tăng lên ở mức cao hơn rất là dễ và đồng thời với đó là uh, small cap thì có tính rủi ro cao hơn rất nhiều so với cả blue cứ 10 cổ phiếu đầu tư ở dạng small thì có đến 8 cổ phiếu có thể lình thình đi xuống và chỉ có hai cổ phiếu vọt lên và nâng lên thành cấp uh, mid cap rồi thành large cap nhưng mà 10 cổ phiếu large cap thì có đến 8 cổ phiếu có thể tiếp tục đi lên trong đó chỉ có hai cổ phiếu đi xuống tức là bị bị uh, làm ăn thua lỗ đó đó chính là nguyên nhân mà chúng ta nhận thấy rằng là à, cái tỷ lệ biến động cái, cái risk ấy, của cổ phiếu vốn hóa lớn nó, nó thấp hơn rất nhiều so với cả cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua phần tất cả trong thời hạn đấy đi chúng ta nhìn trong cái bối cảnh chiến tranh xảy ra thì sao phần à, dữ liệu này được lấy từ số liệu của mỹ và bắt đầu được tính từ lúc mà bắt đầu diễn ra cuộc chiến tranh trong khi cuộc chiến tranh được kết thúc đa phần mọi người sẽ nghĩ rằng là trong những cuộc chiến tranh đấy thì à, chúng ta nên thoát khỏi những tài sản rủi ro như cổ phiếu hay bất động sản hay vân vân mọi thứ khác mà nên ưu tiên vào những tài sản mà mang tính phòng vệ hay là uh, hay rất nhiều người nói là tiền mặt là vua tức là tôi tiền mặt còn tiền là còn còn cơ hội đúng không ạ nhưng mà chưa chắc đã điều đã xảy ra nhé trong cái hình này tiếp theo chúng ta nhìn thấy luôn đó là trong cái dòng thứ hai dòng màu ờ, màu uh, nâu vàng đấy thì quý vị sẽ thấy rằng rằng rằng là dòng landscape là đạt được hiệu suất là 11,4% và small cap là được 13,8% tức là tương tự như câu chuyện phía trên đúng không ạ là small cap bao giờ lợi suất cũng cao hơn một chút so với cả large cap nhưng độ biến động cũng cao hơn rất là nhiều rồi chúng ta sẽ nhìn sang long term bond là được có 2,2% rồi vân vân rất là nhiều loại tài sản khác và nếu như để ý thêm quý vị hãy nhìn sang cột bên tay phải bên cùng đó chính là inflation tức là lạm phát thì tất cả những cái tài sản mà đem lợi suất nhỏ hơn lạm phát tức là giá trị nó đang bị đi xuống đúng không ạ Chúng ta tự nhiên thấy rằng là uh, trái phiếu này long term bond đúng không ạ hay là notes tức là uh, tiền gửi rồi tất cả loại khác hay tiền mặt chỉ ba phần trăm và tất cả đều nhỏ hơn cái inflation tức là nhỏ hơn cái lạm phát thì uh, qua như thế chúng ta nhận thấy rằng là trong chiến tranh nếu chúng ta cầm tiền mặt hay cầm trái phiếu thì chúng ta đều đã bị mất đi sức mua đúng không ạ và ngược lại chúng ta cầm cổ phiếu thì cái sức mua chúng ta được tăng lên đúng chưa đó thì đấy là sơ qua một chút về cái cuộc chiến tranh và đương nhiên thì có một số các cuộc chiến tranh khác như là uh, chiến tranh thế giới lần thứ hai rồi uh, chiến tranh Việt Nam chiến tranh uh, Hàn Quốc vân vân rất nhiều cuộc chiến tranh và kết quả về cơ bản nó là tương tự đúng không và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng kênh một đầu tiên là kênh tiền mặt trước đi thì trong kênh tiền mặt này chúng ta sẽ thấy rằng gần đây nhất là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine khi mà chị em xảy ra thì lạm phát đến tháng 3 năm 2022 đã tăng gần 4 lần so cùng kỳ năm ngoái khi vọt lên 16,7%. Đây là mức lạm phát cực kỳ cao theo thời gian và theo một à, ước tính của ngân hàng của Nga thì họ dự kiến rằng lạm phát lên đến là 24% trong mùa hè năm nay. Và nếu như quý vị chỉ cầm cầm tiền đúng không ạ? Quý vị cầm tiền quý vị chờ một thời điểm nó xảy ra, chờ qua tất cả cuộc chiến tranh rồi qua tất cả những cái rủi ro xảy ra, quý vị bắt đầu mới mua thì tự nhiên đồng tiền quý vị đã bị mất giá rất là nhiều đây là nguyên với lạm phát đấy nhá nguyên với cả cái chi phí mà ăn uống hàng ngày đúng không ạ chứ còn nếu như mà chúng ta xem xét lạm phát ở góc độ uh, tính toán của các nước hay thậm chí cả cả Việt Nam thì lạm phát nó chỉ bao gồm một số rổ các mặt hàng nhất định đúng không ạ uh, như điện nước này rồi ăn uống vân vân thì theo vân vân nhưng mà nó không tính vào những loại ví dụ như chi phí xây dựng này chi phí thuê nhân công này vân vân họ đều không tính vào đó nên quý vị sẽ thấy rằng là cách đây đâu đó năm cách đây khoảng 2 năm thôi giá giá dầu của chúng ta chỉ loanh quanh ở mức khoảng 40 50 đô và nay giá dầu lên khoảng 100 đô rồi nhưng chúng ta nhìn cái lạm phát của Việt Nam vẫn đâu đó chỉ khoảng 4 3 đến 4 phần trăm hay năm ngoái lợi suất ờ, lạm phát chỉ có 1,8 phần trăm đúng không ạ thì trong vòng 2 năm qua nếu tính tổng lại thì theo cái sổ ờ, CPI thì lạm phát đâu đó chỉ khiến cho đồng tiền mất giá khoảng uh, ờ, ờ, 10% nhưng thực tế là giá dầu đã tăng từ khoảng 30 40 đô lên khoảng 100 đô tức là tăng gần gấp đôi hơn hơn gấp đôi và gấp 2,5 lần đó thế thì ờ, đôi khi là chúng ta chỉ nhìn thuần lạm phát chúng ta sẽ không nhìn thấy được hết cái vấn đề cái sự uh, mất giá của đồng tiền chúng ta nhưng ở đây thuần ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là nga đã bị đã khiến cho đồng tiền bị mất giá đến khoảng 16,7% có thể lên khoảng 24% trong năm nay đó thế dựa trên cái như vậy thì uh, tuấn cho rằng là nếu như chúng ta chỉ cầm tiền thôi thì rõ ràng là cái sức mua chúng ta định mất mất dần theo thời gian ok thứ hai chúng ta sẽ thử đi sang một dòng tài sản khác đó là trái phiếu thì trái phiếu cơ bản nó cũng giống như tiền mặt ở khác góc độ khác như nào đó là bởi vì cái lợi suất của nó sẽ cao hơn ví dụ như quý vị cầm tiền mặt của quý vị đi gửi vào ngân hàng thì lợi suất đâu đó chỉ được khoảng là 5% hay 6% chẳng hạn đúng không ạ nhưng nếu quý vị mà dùng trái phiếu thì nó phải chênh thêm khoảng 3 4% nữa tức là có thể đạt được khoảng là 9 đến 10% đó thì chúng ta nhận thấy rằng là trái phiếu sẽ đem lại lợi suất lớn hơn so với tiền gửi nhưng ngược lại lợi nhuận đấy có giới hạn tức là tối đa thì cũng chỉ đạt được khoảng 10% mà thôi chứ không thể cao hơn được nữa và ừ, đương nhiên thì trái phiếu sẽ có một cái rủi ro đó là nếu doanh nghiệp mà khó khăn thì khiến cho cả cái dòng cổ phiếu dòng trái phiếu đấy thì mất giá đúng không ạ chúng ta nhìn thử sang cái uh, gần đây nhất là ờ, công ty Tân Hoàng Minh chẳng hạn đúng không khi mà có những vấn đề xảy ra thì nhà đầu tư sẽ mới rất là lo lắng liệu mình nhận lại được tiền hay không đó thì đấy là những cái mà uh, nó sẽ gây ra cái lo lắng của của nhà đầu tư uh, rủi ro tức là cả cái lợi nhuận đạt được thì nó bị giới hạn nhưng mà nếu bị mất thì chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều đó thì đấy là chính là trái phiếu đương nhiên thì trái phiếu sẽ được ưu tiên trước cổ phiếu đó nên về góc độ mà an toàn nếu phá sản thì rõ ràng trái phiếu sẽ được an toàn hơn cổ phiếu đấy thì mình nốt qua một ý là như vậy rồi thế thì vàng vàng có một câu rất phổ phổ biến uh, trong giới đầu tư là gì đó là nơi bảo vệ giá trị hay bảo vệ sức mua trước lạm phát hay là trước những biến động bất ổn nhưng nếu chúng ta nhìn vàng cả một giai đoạn từ năm 2010 uh, 2011 2012 đến nay thì giá vàng gần như không tăng quý vị nhìn cái biểu đồ bên tay trái quý vị thấy rằng là giá vàng nó bị à, biến động và nó coi như là chỉ đi ngang trong khoảng thời gian rất dài vừa qua đó thế thì liệu chúng ta cầm vàng có hiệu quả hay không đúng không ạ như vậy là nhìn qua đây chúng ta thấy là cầm vàng mà nếu như uh, cái cuộc biến động chính trị lúc đầu chúng ta tưởng rất là nghiêm trọng nhưng cuối cùng lại không nghiêm trọng đến như vậy thì chúng ta sẽ bị biến mất rất là nhiều cá nhân à, cá nhân à, Tuấn hay là vợ chồng Tuấn này thì uh, và xã có mua một cây vàng tại vùng ờ, đỉnh của năm 2012 lúc đấy là ờ, vàng lên khoảng 47 triệu đúng không ạ đến bây giờ thì giá vàng vẫn như thế đúng không ạ và ừ, trong cái đó là có những giai đoạn mà giá vàng bị giảm rất là sâu đó thì ở đây muốn nói rằng là ờ, vàng nó là bảo vệ sức mua nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ được tăng giá đúng không ạ và thứ hai nữa là đôi khi cầm vàng thì rất dễ bị mất cắp hay là bị tốn diện tích việc cất cất vàng là một vấn đề rất là đau đầu với cả rất nhiều người đấy rồi chúng ta sẽ quay lại kênh cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu là một cái đường màu đen từ năm 1947 đến năm 1968 thì cái đường màu đen này nó tăng giá rất là mạnh so với các kênh khác như là trái phiếu này hay là tiền mặt đó và cái đường CPI nó ở mức như này đó thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là à, nếu như một đô đầu tư vào đầu cái giai đoạn 1947 sau thì chiến thứ hai cho đến năm 1968 thì giá cổ phiếu đã tăng lên khoảng 18 đô trong đó trái phiếu hay tiền mặt thì cái từ một đô chỉ lên khoảng 2 đô mà thôi đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng là đa phần mọi người vẫn để ý rằng mình bị dao động trong ngắn hạn mà không nghĩ rằng cái rủi ro mình bị mất mất giá trị mất sức mua trong dài hạn là rất là cao Tuấn ờ, gặp rất nhiều các anh chị em à, cũng là nhà đầu tư và những anh chị em đó thì thông thường khi mà thị trường giảm rất là sâu thì à, mới bảo rằng là thôi bây giờ tôi bán hết đi tôi bán hết và chờ thị trường giảm sâu một chút nữa và mua lại giá rẻ hơn đấy đó đấy là quan điểm chung nhé mình không phán xét cái này đúng hay sai nhưng mà sau đó thì Tuấn lại thấy thực tế rằng là khi mà chúng ta bán xong và chúng ta cầm tiền chúng ta rất khó để mua lại Tuấn nhớ là à, đầu năm 2020 lúc mà dịch Covid xảy ra à, gay gắt nhất thì có một anh bạn của Tuấn mới bảo rằng là thôi tôi bán hết cổ phiếu đây lúc ấy đang cầm thế giới động và bán hết thế giới động vùng giá khoảng là 62 63 rồi đấy rồi quyết định bán đi và làm lại bán mới bởi vì tôi giá cổ phiếu thế giới động giảm rất là sâu ờ, đỉnh lúc đấy là 130 mà về còn có 62 nghìn ờ, điểm sâu nhất là khoảng 57 58 nghìn đó thì đương nhiên thì anh bị bạn ấy bán đi xong và một hai phiên sau thì dường như nó vẫn rất rất là đúng tuy vậy thì sau đó thị trường phục hồi rất là mạnh giai đoạn cuối cuối tháng 3 khi mà thông báo rằng là toàn bộ thành phố lockdown đúng không ạ thì tự nhiên là giá cổ phiếu bắt đầu vọt lên rất là cao đó và um, lúc đó thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng là nó chỉ lên ảo thôi và sau đó lại giảm tiếp nó chỉ hồi tạm thời thì anh bạn đó cũng đứng ở ngoài và chờ đợi như thế cho đến tận tháng 7 đến tháng 7 thì giá cổ phiếu từ 60 57 58 nó vọt lên khoảng 80 85 nghìn và đương nhiên giá nhiều cổ phiếu khác còn tăng tăng mạnh hơn cả thế giới động thì qua qua cái đoạn đấy thì lúc đó anh bắt đầu mới bỏ tiền vào anh mua lại thì anh đã bị bỏ mất một khoản rất là rất là tuyệt vời cái giai đoạn giữa đấy rồi đúng không ạ anh đã bị mất tiền cái đoạn từ trăm ba về còn 62.000 và anh mất tiếp đoạn tiền từ 62.000 lên một 180 đấy lấy ví dụ một cổ phiếu như vậy đó thì đấy là thực tế mà tôi đã gặp không phải một người mà rất nhiều người đó thì uh, khi mà chúng ta biết rằng câu chuyện của dài hạn của một cổ phiếu hay của một tài sản nó tăng trưởng liên tục liên tục như vậy thì chúng ta không nên cầm không nên cầm tiền mặt đúng không ạ bởi vì thực ra khi chúng ta cầm tiền mặt thôi thì giống như câu chuyện của nga là chúng ta bị mất toàn bộ cái giá trị khi mà lạm phát nó ập đến và chưa kể rằng cái lạm phát mà được báo cáo đấy nó còn chưa thể hiện đúng cái cái thực tế trong cái giỏ mua hàng hàng ngày của quý vị anh chị đúng không ạ rồi một cái kênh nữa chúng ta à, để ý thêm đó là tiền điện tử thì uh, tiền điện tử thì nó điểm như nào đặc điểm tiền điện tử bây giờ nó đang dần dần cho rằng là bitcoin là một cái kênh thay thế cho vàng thay thế cho vàng và ưu điểm Bitcoin gì đó là việc cất giữ nó rất là đơn giản đúng không ạ nếu vàng anh chị đút vào trong cái túi anh chị rất là dễ mất cắp thì Bitcoin chỉ cần nhớ được khoảng uh, một cái một cái lượng ký tự 24 từ rồi đấy thì quý vị có thể đi khắp thời gian và có thể lấy lại được tiền rất đơn giản thì đó là một cái ưu điểm rất là lớn của tiền điện tử uh, nhưng mà nhược điểm của nó là gì đó là thứ nhất do kênh tài sản Bitcoin này nó cũng còn rất là bé so với tổng kinh tài sản khác nên cái biến động nó rất là lớn và cái rủi ro pháp lý cũng rất là cao khi mà nhiều nước còn đang chưa đang cân nhắc việc cho phép Bitcoin hay cho phép coin uh, ờ, tiền điện tử hay không và thứ hai nữa là uh, khi tham gia vào cái kênh crypto này thì cần có một cái hàm lượng kiến thức rất là tốt để tham gia cá nhân Tuấn thì Tuấn cũng gặp một số các anh chị em mà làm crypto và những anh chị em đấy là những người mà xây cái crypto để mang đi bán thì đa phần mọi người chỉ là à tôi xây ra được một cái dự án nho nhỏ xong mang đi bán ra ngoài kiếm một đống tiền sau đó thì đội dự án ấy lại nghỉ tức là cái trường hợp đấy nó nó hiện tại nó rất là nhiều đương nhiên thì cũng có một số các trường hợp khác là um, họ đầu tư họ làm ăn rất là bài bản đó nhưng mà quý vị cần phải có một cái kiến thức hàm lượng kiến thức rất là tốt để đủ phân biệt rằng là cái dự án này là dự án ảo hay dự án này là dự án thật đó thì cái câu chuyện tiền điện tử Tuấn nghĩ rằng là nó không phù hợp cho toàn bộ số đông mà chỉ thành dành cho một số người nhất định đó và đủ hiểu và xin nhắc lại đó là tiền điện tử vẫn đang tiền tiền à, crypto ấy, vẫn đang chưa được cho phép tại Việt Nam thì quý vị cần phải cân nhắc đó thế thì tổng kết lại trong các tất cả kênh này thì xin nhắc lại lần nữa là trong trường hợp chiến tranh xảy ra hay là những cái trường hợp mà siêu lạm phát vân vân thì theo cái lịch sử tại thị trường Mỹ chỉ có kênh cổ phiếu là kênh có thể phòng vệ được trước cái cái sức mạnh à, ăn mòn khủng khiếp lạm phát và đương nhiên thì ở to ở đây không có kênh bất động sản nhưng mà tuấn tin là kênh bất động sản cũng giống như một kênh Nasdaq stock thôi tức là họ đi theo cái demography tức là đi theo cái cơ cấu dân số ví dụ Việt Nam mình là cơ cấu dân số vàng nên cái giá bất động sản thì cơ bản tăng rất là tốt nhưng mà ở những đất nước mà cái cơ cấu dân số họ già hóa rồi thì chưa chắc rằng giá bất động sản đã tăng lên tốt như thế đâu nhé và thứ hai nữa là còn phụ thuộc vào chính sách của nhà nước phát triển hay không nhưng thông thường đối với kênh cổ phiếu thì hầu hết nhà nước nào cũng hay chính phủ nào cũng cũng khuyến khích cái kênh uh, cổ phiếu bởi vì sao bởi kênh cổ phiếu nó là kênh huy động vốn chung dài hạn nền kinh tế và vì bản chất của nó là chung dài hạn nền kinh tế nên nó là một thứ thật và thứ đem lại tăng trưởng GDP tăng trưởng nền kinh tế và đem lại việc làm cho rất nhiều uh, con người ở trên đất nước đấy nên kênh uh, cổ phiếu thường là sẽ được ưu tiên phát triển đó thế thì uh, cái kênh cổ phiếu này đem lại lợi suất nó vượt trội hơn rất nhiều so với lạm phát và uh, ngược lại các kênh khác như là trái phiếu hay như tiền gửi thì trong dài hạn họ đều bị lạm phát mòn hết nhất là đặc biệt trong giai đoạn mà xảy ra những biến động lớn như chiến tranh đúng không ạ đối với cả tiền mặt thì nếu như quý vị cầm tiền mặt trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng thì điều đấy rất là ok bởi vì thông thường lúc đó là giá tài sản giảm rất là sâu nhưng tuy vậy cái việc mà để cầm cái tiền đấy để mua lại tài sản ví dụ mua lại cổ phiếu hay là bất động sản thì thông thường là rất là khó rất là khó mua và rất là khó bán đấy và đa, đa phần mọi người bị miss bị, bị mất đi cái giai đoạn mà nó tăng tốt nhất như câu chuyện mà Tuấn vừa kể đó là câu chuyện về thế giới động đúng không ạ khi mà giá cổ phiếu giảm từ trăm ba về còn sáu chục thì anh chị anh đó bán mất ra và ừ, đến khi mà cổ phiếu về 57 58 thì anh không mua mua được vì anh nghĩ rằng nó sẽ còn giảm tiếp và chờ về 50 mới mua đúng không thì đến 57 58 lại bật lên và nó nó vọt lên và nó vọt lên tận à, hơn 80 8 85 nghìn 86 nghìn 90 nghìn anh bắt đầu mua lại đó thì rõ ràng là anh đã bị mất đi một cái đoạn rất là lớn không những bị mất cái đoạn mà đang bị giảm đúng không ạ giảm lúc trước mà còn mất bị cái giai đoạn mà tăng từ 6 61 62 nghìn lên khoảng 90 đúng không ạ mất 50 phần trăm đó thì đấy là chia sẻ một vài quan điểm của Tuấn về trong trường hợp này thế thì à, nếu như quý vị có góc nhìn đầu tư dài hạn và coi chứng khoán là một kênh tích sản dài hạn thì quý vị hãy sẵn sàng mua khi thị trường giảm sâu và mỗi lần biến động hay là mỗi lần mà những cái lo ngại nó không nó không thực tế liên quan đến cái tăng trưởng GDP tăng trưởng nền kinh tế thì lúc đó là quý vị nên ưu tiên mua vào những cổ phiếu tốt có triển vọng tăng trưởng dài hạn Hôm nay Tuấn đã chia sẻ đến quý vị anh chị về cái câu chuyện các kênh tài sản tại à, tại Việt Nam hay là trên thế giới. Và nếu quý vị anh chị yêu thích à, video này, anh chị à, quý vị có thể like hay share cái video này hoặc là đơn giản hơn anh chị chỉ cần like nó thôi trên YouTube người ta đã có thuật toán người ta hiểu được rằng điều đấy uh, uh, quý vị rất là đánh giá cao cái video này và tự thuật toán YouTube sẽ lan tỏa đến những người khác Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo